Như vậy là bà Tân đã có cho mình đó là top 1 bà Tân Vlog Rat Bà Bầu Bà Tân đang có một không đứng rất chí mạng Bà Tân nên cẩn trọng với những tình huống đi của mình Bà Tân đang là nhịp đánh, nhịp thở đấy Tân Vlog, Tân Vlog đến rồi chuẩn xác của gia đình anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình à, Thì à, trong mùa 18 này thì cũng có rất là nhiều anh em đang thắc mắc về cái vấn đề đó là trang bị à, phù hiệu cũng như là bảng ngọc của vị tướng rát này à, thì trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em uh, những cái bảng ngọc chuẩn ở trong mùa 18 này để anh em có thể áp dụng nha thì bây giờ thì mình sẽ tháo ra để mình lắp lại cho anh em xem à, nói chung là cái ngọc đỏ thì cũng không thay đổi gì đâu anh em bây giờ mình 10 viên đó là công phép và xuyên hấp phép nha anh em lấy cho mình 10 viên còn ngọc tím này thì có một chút thay đổi đó anh em lấy cho mình nó đó, đó là hẳn 8 viên công phép và hút nó phép nha anh em lấy cho mình 8 viên còn hai viên còn lại anh em lấy cho mình tốc đánh tốc chạy một phần trăm còn ngọc lục thì à, tất nhiên là không thể thiếu được à, đó chính là tốc đánh và xuyên giáp thép rồi à, cái ngọc tím mình lấy nhiều hút máu một chút để cho cái giai đoạn đi đường của anh em nó được dễ thở hơn nha để anh em có thể là đỡ bị thua lan những vị tướng khác rồi bây giờ thì đến với phần à, phù hiệu nha Phù hiệu thì à, mình sẽ đề cử cho anh em sử dụng đó là ma chú nha Ma chú thì ở trong cái mùa này thì nó sẽ được tăng rất là nhiều sức mạnh Anh em có thể thấy là nó sẽ gây tế lần nổ thứ hai sẽ gây sát thương theo phần trăm máu đã mất của mục tiêu à, còn phần chi tiết thì anh em à, tự vào anh em đọc nha còn anh em nào mà chơi theo cái thiên hệ cấu rỉa thì anh em có thể sử dụng cho mình đó là thần quang thần quang này chơi à, với rát thì chưa là lỗi là lỗi thời cả anh em ạ còn uh, ma ma tính ấy, thì video clip lần sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em nha còn bây giờ là đến phần trang bị trang bị thì uh, mình sẽ đưa cho anh em hai cái bộ trang bị này uh, đầu tiên là nó chỉ khác nhau với uh, hai cái giày thôi anh em có thể là nhìn ở đây và anh em thấy áp dụng vào đấu danh nha à, còn ở trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ không bình luận được hết thì mong anh em thông cảm cho mình và chúc anh em xem clip và nghe nhạc vui vẻ nha và anh em chưa lên cao thủ thì anh em có thể liên hệ số điện thoại ở bên dưới màn hình để cho mình có thể hỗ trợ cho anh em cày thuê nha bye bye tất cả anh em